à, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn thì à, rất vui gặp lại à, quý cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay ừ, thì à, hôm nay cũng do dịch tình hình dịch bệnh nên em cũng không có đi quay video để giới thiệu cho quý vị được để ừ, à, thực hiện cái à, chỉ thị của thủ tướng chính phủ thì mọi người cũng à, nên chấp hành à thì à, hôm nay em quay là cái miếng đất nó sát nhà nên em cũng à, tranh thủ quay cho quý vị xem thì hiện tại em đang có mặt tại ấp 1B xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương em xin giới thiệu cho quý vị một miếng đất tại mặt tiền đường bê tông đường bê tông 6 m nha quý vị đó từ đây thì chúng ta sẽ đi thẳng ra là ra đường DT 750 khoảng tầm à, gần 100 mét nha đi thẳng ra đường DT 750 còn từ đây là chúng ta cũng con đường thông đi ra đường DT 741 khoảng tầm 200 mét là miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là có bề ngang là 5 mét và chiều sâu là hơn 40 mét có 60 mét thổ cư nha quay đây không quay đây không 60 mét thổ cư mặt tiền đường bê tông ở đây là cái vị trí của miếng đất chúng ta nhé đây từ đây qua bên đây và đi đất bằng đi thẳng vào bên trong là hơn 40 mét nha quý vị thì à, từ đây chúng ta lên à, trung tâm xã là khoảng tầm 500 à, mét trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 Khu vực này thì dân cư rất là đông Đèn đường Bên này cũng rất đông rồi nha Đi thẳng ra đường DT741 khoảng 200m thôi nha Gần trường học Chợ Từ đây ra chợ cũng khoảng tầm 500m thôi nha đây thì ranh giới rõ ràng hết rồi giá của miếng đất này chủ đất đưa ra là 810 triệu nha quý vị ừ, tổng cộng là 810 triệu cho miếng đất 5 mét nhân cho hơn 40 mét có 60 mét thổ cư tại trung tâm xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương chỗ này có nhà trọ nữa này Phật đi ra bên đây cho quý vị xem sơ xung quanh tí nha ừ. Rồi, một lần nữa xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở có diện tích bề ngang là 5 m nhân cho hơn 40 m. Có 60 m thổ cư. Giá 810 triệu. Ừ, trên mặt tiền đường bê tông nha. Đường bê tông 6 m, đường thông trung tâm xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ừ. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.